Chào à, quý vị anh chị và các bạn Hôm nay Minh Toàn à, xin chia sẻ với quý vị anh chị và các bạn về cái cách đầu nhân và cái ý nghĩa đầu nhân của ngón tay để cho chúng ta có thể thuận lợi hơn trong uh, cuộc sống của chúng ta cũng như học sự nghiệp ở đây thì Minh Toàn xin chia sẻ uh, tâm tình rằng trước đây Minh Toàn đầu nhân theo cái sở thích của mình toàn tức là thích món nào mình đeo món đấy có thể là một cái nhân như thế này mình toàn thích món cái phải đeo món cái thích món áp út mình toàn đeo áp út hoặc ở dương mình toàn phải đeo ở dương nhưng mà sau khi mà mình toàn uh, có thể là mình toàn tìm hiểu thêm một số cái uh, vấn đề về trong cái phong thủy mình toàn cảm thấy rằng uh, sau khi mà mình toàn đeo mình toàn cảm thấy một số cái nó hữu nghiệm hơn không biết là nó vô tình hay là hữu ý nhưng mà mình Tỏ cảm thấy nó thuận lợi hơn chính vì thế mà hôm nay mình Tỏ muốn chia sẻ với quý vị anh chị và bạn về cái cách và ý nghĩa đèo nhân của từng ngón tay và để cho quý vị anh chị và bạn chúng ta hiểu thêm để cho chúng ta đèo nhân cái, cái, cái nói điều mà nó nó nó phù trợ cho cái cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn Ờ, ở đây mình toàn chia sẻ luôn là mình toàn có một số cái video nói về cái việc động nhân có khoảng mấy cái video ở đây thì video nào chúng toàn sẽ chia sẻ với các chân tình là để đón xem những cái video mới của mình mong quý vị chị và bạn hãy ờ, nhấn cái nút đăng ký kênh đăng ký để là đăng ký miễn phí việc ờ, bạn nhé để mà đón xem những cái video mới của mình dân của chúng toàn đồng thời nếu mà quý vị bạn muốn nhận những cái video mới hàng ngày chúng ta nhấn vào cái chuông đấy, đấy là để thông báo cho chúng ta về những cái video khi mà toàn đăng lên thì à, rất là chân thành cảm ơn quý vị bạn à, đã theo dõi video này à, xin mời à, quý vị và chị chúng ta hãy bước vào video để chúng ta cảm nhận và xem đời nhân thế nào hơn phong thủy và tốt trong cuộc sống của chúng ta nhé À, ờ, Mến thưa quý vị anh chị và bạn ở đây thì à, quý vị và anh chị thấy Minh Toàn có nhiều nhận và một số cái dây chuyền cũng như là cổng hay mấy cổng ở đây thì à, nó thật luôn quý vị và anh chị là Minh Toàn đưa ra đây để Minh Toàn để mua à, cho quý vị anh chị biết là đeo như, như nào nó hợp à, chính vì thế mà Minh Toàn mượn à, của vợ thôi để Minh Toàn đưa đây Minh Toàn để mua chứ không phải là Minh Toàn khai của rất mong à, quý vị anh chị hãy hiểu và thông cảm cho Minh Toàn nhé thì uh, như uh, quý vị và anh chị biết nhân là một cái món tâm thức, tâm sức mà được yêu thích không chỉ bởi phụ nữ mà cái cánh nàng dâu như mình đoàn đây cũng rất là yêu thích thế nhưng uh, ít ai trong chúng ta kể cả là mình toàn ít ai hiểu được hết cái ý nghĩa ngón tay đeo nhân như là những cái thông điệp ngầm ở trong cái việc đeo nhân của từng cái ngón tay khác nhau ý nghĩa các ngón tay đầu nhân là gì thông điệp ẩn giấu ở trong từng ngón tay nó khác nhau là sao thông thường việc đầu nhân ngón nào chủ yếu dựa trên cái sở thích đặc tính của những người thì ít ít ai hiểu uh, hết được những ý nghĩa đấy thì việc việc mà chúng ta đeo ngân uh, ờ, không có chủ đích đối với uh, đôi khi thì lại uh, gửi những cái thông điệp sai lầm về cái bản thân của chúng ta uh, đến người khác chẳng hạn nếu đeo một chiếc nhẫn trơn kính đá ở ngón ờ, giữa bàn tay trái chẳng hạn đây là món này thì uh, cho thấy bạn đang ở đơn phương thì cái việc chiếc nhẫn xuất hiện ở bàn tay phải à, mang đến một cái sự thông nghiệp hoàn toàn khác là tôi đã à, là người có chủ đấy đấy là những cái sự khác biệt một cái nhỏ thôi nhưng mà để cho quý vị và các bạn hiểu thêm để khi mà chúng ta đeo những cái nhân ứng những ngón khác ngón ngón tay khác nhau thì sẽ mang đến cho cái người mà nhìn vào à, những cái suy nghĩ khác nhau à, bây giờ minh toàn xin chia sẻ à, đầu tiên là ở ngón cái khi mà chúng ta đeo nhân ở ngón cái ngón cái là cái ngón này và nói thật luôn quý vị và các bạn biết là ở đây mình toàn có đeo nhân và quý vị và anh chị nhìn thấy là mình toàn đang đeo ngón phải đeo, đây là nhẫn cưới đeo ngón phải nhưng mà ở đây là mình toàn đang đeo sai à, bởi vì là cách đây hai hôm là mình toàn thử đeo nhẫn sang ngón phải này nhưng mà tay nó sưng lên và hai ngày nay chưa tháo được và hôm nay phải làm cái video để à, à, chia sẻ với quý vị và anh chị và đây là cái nhẫn mà mướn của vợ chứ không phải nhẫn của mình toàn ừ. còn người ta bảo là đeo nhẫn cưới là nam tà nữ hữu tức là con trai là đeo tay trái còn tay con gái là đeo tay phải đấy còn nó cũng tùy thuộc vào một số cái nước à, nhưng mà nói chung là đông nam á nói chung và việt nam nói riêng thì đa số là nam tàng thu tức là tay bên tái đi tay phải các bạn ạ đấy là một cái thông điệp từ trước nay à, khi mà chúng ta đeo nhẫn ở ngón cái là ngón này đấy và để mà chúng ta ở đây mình còn nói thêm một chút là khi mà chúng ta đeo nhẫn thì chúng ta muốn uh, thuận lợi trong công việc cũng như là uh, cuộc sống thì chúng ta đeo tay trái đấy, là bàn tay trái và khi mà chúng ta muốn uh, loại bỏ các cái uh, cái điều không tốt hoặc là những người khác hãm hại mình thì chúng ta đeo tay phải và hầu hết ở đây thì nếu quý vị anh chị các bạn có được khuyên chúng ta nên đeo tay trái nó thân tiện hơn bởi vì cái bàn tay phải là bàn tay chúng ta đang hoạt động và đeo tay trái bình thường nó có một cái phần nào đấy nó sẽ hạn chế được cái sự mà hàm hại của người khác đối với mình nhưng mà chúng ta đeo tay trái nó sẽ thuận lợi hơn khi đeo nhân ở ngón à, cái thì đối với ngón cái thì dù là tay trái hay tay phải ý ngựa ngón tay đeo nhân nó vẫn không à, khác nhau mấy à, nhân đeo à, ngón cái đây là ngón này nó có thường thường là nó có cái bảng lớn ở đây là cái nhân này là mình toàn bị uh, rơi mới mất bá khi mình toàn chơi thể thao nhé Ờ, thì chứ không phải là nhận này là nhận à, ờ, mình toàn đấy mà nó đi rồi mình mất cái mặt đá này các bạn ạ à, ờ, nhận đeo con cái thì nó có bản lớn họa tiết nó hơi cầu kỳ đính đá to với chất liệu là vàng bạc cẩm thạch và khi mà chúng ta đeo ở ngón cái thì nó biểu sự biểu thị cho cái sự tự tin thể hiện cái sự quyền lực của chúng ta những người mà có địa vị chức vụ cao thì ờ, thường chúng ta ờ, họ và chúng ta ờ, thích đeo ở ngón cái và ngón này và đây là một cái điều hiển nhiên đó là quý vị và anh chị nhìn thấy ở trong các cái chương cổ trang thì một số cái người à, vua chúa và quyền lực thì người ta hay đeo nhân à, ở ngón cái này và ngón cái này là nó đại diện là cho mệnh mộc à, đấy quý vị bạn ạ nó tăng cho cái sự thêm cái quyền thế và thăng chức của chúng ta thứ hai là về à, ngón thứ hai là ngón trỏ và ngón này đây, ngón trỏ đây. ngón trỏ là ngón này à, nếu như mà chúng ta đeo nhân ngón giữa hay ngón trỏ hay ở ờ, hai ngón áp út là cái tôi ngón này ngón giữa đây ngón áp út đây là cái uh, thông báo là bạn đã có một cái ờ, người tức là người mà trong tương lai khi mà chúng ta đeo ờ, nhân ở ngón giữa bởi vì ngón giữa là thường thường chúng ta đeo nhân đính hôn còn ờ, ngón áp út là chúng ta đeo nhân cưới à, nếu nhân nằm ở tay phải thì người đó đang tìm một cái sự yêu hoặc là chờ đợi người yêu đi xa về đấy là khi mà chúng ta đeo vào ngón tay phải là ngón này đấy và à, nếu mà trong bàn tay trái thì là như uh, quý vị và anh chị biết là nếu mà chúng ta đeo ngón áp út thì chúng ta đã là kết hôn và đeo ngón ở giữa là chúng ta đã đính hôn như thế mà khi mà chúng ta đeo một nhân vào à, ờ, như toàn đấy con trai mà đeo một nhân ở giữa đây thì đi ra rất là khó tán gái bởi vì các bạn gái nhìn vào là à, cứ nghĩ là mình toàn đã là đính hôn rồi đấy thành ra là rất là khó kiêm vợt còn à, đang nhân à, đấy là kim ngân trỏ à, ngón trỏ và ngón giữa ngón giữa ở đây thì như Minh Toàn đã vừa nói đến cái việc ban và Minh Toàn muốn chia sẻ uh, cái ngón tiếp theo đấy là ngón áp út đấy ngón áp út ở đây uh, nếu mà quý vị và anh chị có thắc mắc là đeo nhận cưới uh, tay nào thì à, chúng ta nên tìm hiểu những địa đeo à, ngón tay đeo nhật cưới ở nhân nào nó phù hợp ở cái video trước mà mình toàn đã chia sẻ với chức nhân mà nó có họa tiết binh đá nhỏ à, tức là một chức nhân nó như này à, quý vị anh chị ạ chức nhân nó họa tiết nhỏ như này đây này thì nếu mà khi mà chúng ta đeo vào ngón áp út thì là sẽ có một cái thông điệp đó là à, chúng ta đã đây là nhận đính hôn và chúng ta đã đã đính hôn đấy nhưng mà khi mà chúng ta đeo nhân áp út mà chúng ta đeo một cái nhân mà nó có hoa tiết nhiều nó có hoa tiết nhiều thì là nó thể hiện rằng à, chúng ta đang à, đắm chìm trong những cái quả ngọt của tình yêu à, điều này nó cũng ờ, thể hiện làm bởi vì là thể hiện như này là khi mà chúng ta đeo nhẫn cưới là chúng ta thường thường là hay đeo ngón áp út bởi vì nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta và ở trong này thì ờ, ở đây mình cần xin chia sẻ một cái mẹo dân gian mà trước đây ông cha ta đã, đã làm và đã nói là tại sao chúng ta đeo nhẫn áp út đây chúng ta hãy gập các bàn tay này lại với nhau như này đây sau đó chúng ta tách cái phần bàn tay này ra Đấy, tách ra như này và chúng ta co ngón ở giữa lại như này Đấy. À, thì à, khi chúng ta co như này thì uh, quý vị và anh chị mở ngón cái ra cảm thấy rất là rất là dễ dàng đúng không ạ tách hai ngón cái rất là dễ dàng tách hai ngón trỏ rất là dễ dàng tách ngón út rất là dễ dàng nhưng mà đặc biệt khi mà chúng ta tách hai ngón ở giữa này cảm thấy rất là khó khăn đấy là nó tương trưng cho cái sự tình yêu à, một cái nửa còn lại của mình à, chính vì thế mà cái ngón áp út này là một cái ngón rất là quan trọng khi mà chúng ta đeo nhẫn nếu mà chúng ta đeo cái những cái nhẫn mà họa tiết à, nó ít thì là đại diện cho là chúng ta đã có có vợ có chồng nhưng khi mà chúng ta đeo một cái nhẫn ở ngón áp út mà nó có họa tiết nhiều à, nó có họa tiết nhiều thì nó cho cái người đối diện và người nhìn thấy rằng là chúng ta đang trong chìm đắm trong một cái hạnh phúc nào đấy đấy chứ không phải là là chúng ta đã có vợ có chồng và chúng ta đang chìm đắm trong một hạnh phúc nào đấy đấy là về ngon áp út tiếp theo là ở cái ngón út ngón út của chúng ta đó là cái ngón này là uh, quý vị bàn anh đây món út thì ở nhiều quốc gia thì đeo trang sức thường thuộc ờ, phụ thuộc vào cái phong tục tập quán vì thế mà cái việc đào nhân ờ, ở món út như này nếu mà trực nhận hơn ít họa tiết thì à, và nó mảnh một chút thì làm bằng cái chất liệu bạc đồng hoặc là bạc kim trên tay phải từ tay này thì ừ, để là cái thông điệp mà chúng ta kể cho mọi người rằng là chúng ta vừa trải qua một cái chú, cú sốc về tình cảm đấy là nếu mà chúng ta đều tay phải còn à, nếu mà chúng ta muốn tiếp tục yêu đương trong cái thời gian này và ngược lại khi mà nhân đeo ngón, ngón út ở tay trái tức là bên này thì nó có một ý nghĩa khác đó là ý nghĩa người gắm thông điệp là chúng ta tôn thờ cái sự độc thân muôn năm đấy nhưng mà cái sự đau tay phải hay tay trái nó nó sẽ gây ờ, nó sẽ ờ, cho cái người nhìn nó hai cái sự cảm nhận khác nhau nhưng toàn chỉ nói lại nếu mà chúng ta đeo ở ngón trái thì nó, nó cho chúng ta cái sự ờ, tôn thờ cái tuổi cái ý của chúng ta là sự cái sự độc thân một năm đã ra một năm ấy đấy nhưng nhưng mà đeo tay phải thì là chúng ta muốn ờ, một cái thông điệp là chúng ta à, không muốn tiếp tục yếu đương trong cái thời điểm này nhưng mà khi mà con gái người chúng ta nhìn thấy ờ, vào bàn tay đàn ông hay là con trai nhìn vào phụ nữ mà người ta nhìn thế này mà người ta hiểu thêm một chút về cái phong thủy đạo nhân thì người ta sẽ biết được là thông điệp mà chúng ta muốn gửi gắm đến cái người nhìn như thế nào Đấy. và bây giờ thì mình toàn là muốn chia sẻ thêm đến quý vị anh chị về cái ý nghĩa về đạo nhân ở nhiều quốc gia thì à, cái việc đeo trang sức thường phụ thuộc vào cái phong tục tập quán vì thế nên à, mỗi nền cái văn hóa khác nhau lại có những quy định bài nghĩa khác nhau về cái việc đeo nhẫn thì ngay từ cái thời xa xưa à, cái chiếc nhân nó đã có cái vị trí rất là quan trọng đối với cuộc sống tinh thần à, máy của mình toàn gần hết pin toàn xin lỗi nhé ngay từ cái từ xa xưa thì uh, à, chữ nhân đã có một cái vị trí rất là quan trọng trong cái đời sống tinh thần của con người Nhưng từ cái việc làm cảm sức cho phụ nữ chức nhân là bé còn giúp cho phụ chúa quan chức thể hiện cái sự quyền lực và vị trí của mình hơn nữa cái chức nhân còn được uh, hầu hết các nền văn hóa trên thế giới nó tôn vinh như là những cái chứng nhân quan trọng của tình yêu hôn nhân và cái vị trí hình dạng và chất liệu của chiếc nhân thể hiện cái lời nhắn nhủ của chúng ta đến với mọi người xung quanh không chỉ là hạn chế cái tình trạng mà truyền tải khi nhận cái thông điệp hiểu được những cái ý nghĩa các ờ, ngón tay đeo nhận còn giúp cho chúng ta dễ dàng đọc được vị của người khác thông qua cái việc đeo nhận việc mà chúng ta chọn một cái nhận cưới không ờ, nhất thiết là phải nhận cầu kỳ và hay là mắc nhất chọn một chiếc nhẫn đẹp và đúng với ý nghĩa của ngón tay đầu nhẫn và hơn nữa là vào cái sở thích của chúng ta đấy là một cái mà khi chúng ta chọn nhận và đồng thời à, quý vị anh chị à, cũng để ý một số cái vấn đề rằng khi mà chúng ta đầu nhận thì chúng ta tìm hiểu thêm à, một số cái vấn đề phong thủy về đầu nhận để chúng ta hiểu thêm à, để chúng ta tìm hiểu khi mà chúng ta muốn nhận mà chúng ta muốn quyền lực thì chúng ta chẳng hạn như là ta muốn mua một cái muốn ta muốn quyền lực và thăng chức ta mua ngón cái thì ngón cái là nên đeo những cái chất liệu nào đấy và ngón cái là mệnh gì đấy và chúng ta muốn cho sinh lực chúng ta đeo ngón nào hay những hay việc bạn muốn một cái ờ, đường nào đấy chúng ta nên đeo ngón nào thì cái đấy thì chúng toàn cũng đã làm một số cái video mà chúng toàn gửi đến cho quý vị anh chị ờ, những cái video trước rồi ở đây mình toàn nói sơ qua luôn để uh, quý vị anh chị biết luôn thì ngón cái ở đây ngón cái của chúng ta đây ngón cái đây mình toàn lấy tay phải là toàn dễ nhé ngón cái là nó đây riêng cho cái mệnh mộc của chúng ta đấy nó tăng thêm cái sự quyền thế tăng đi ờ, phương chức hay là nó rất là tốt đẹp trong cái sự nghiệp của ta khi mà chúng ta muốn như thế chúng ta hãy tìm cái nhận đeo cái ngón cái này và cái chất liệu của móng cái là cái liệu là vàng ngọc hoặc là cái gỗ đấy gỗ là gỗ quý ở đây còn cái hai nữa là cái món ờ, trỏ món trỏ ở đây thì ờ, như như ờ, thằng chị biết là nó đại diện cho cái mệnh hỏa đấy, món trỏ này nó đại diện cho cái mệnh hỏa và nó tăng cái vận may trong cái thứ cử sự nhật cũng như là đại diện cho cái hành động của chúng ta mà chúng ta muốn đạt được một cái vấn đề gì đấy trong cái kiểu sự nghiệp chúng ta thể là đeo ở món tỏ này à, cái thứ ba là món dừa món dừa ở đây thì nó à, đại diện cho là những thầu tăng sự tự tin và cái thức trách nhiệm nó cũng là một cái ngón dài nhất trong cái bàn tay của chúng ta nó đại diện cho chính bản thân của chúng ta chính vì thế mà khi mà chúng ta muốn trách nhiệm hoặc là à, muốn một cái điều gì đấy và tự tin hơn chúng ta hãy tìm một cái nhân để chúng ta đeo món dừa này và chất liệu à, đeo món dừa này thì thường thường chúng ta hãy đeo cương hoặc là thịt anh còn à, cái thứ tư là cái món áp út là món này món lòng cà hay đào nhật cưới thì là nó đại diện cho một cái mệnh hay là mệnh kim nó tăng cái sự đào hoa may mắn trong tình yêu nó cũng đại đại diện cho là cái tình yêu của người ta và đây cũng chính là vì thế mà nó được đeo nó là món để chúng ta đeo nhận cưới và tùy từng uh, chất liệu uh, à, ờ, tùy từng họa tiết nếu mà ta đeo một cái nhân đơn giản thì à, nó là đại diện cho là chúng ta đã kết hôn còn nếu mà chúng ta đeo cái nhân phức tạp thì nó phức tạp tức ở đây là các họa tiết nó nhiều ấy thì nó tăng cho chúng ta cái vận đỏ hoa và chất liệu thích hợp là ờ, đá nhiều màu hoặc là thủy tinh hồng đấy như thế mà là quý vị anh chị nhìn thấy ở trên này là à, đá nhiều màu đây đây là nhẫn cưới của mình tập thì nó gồm một cái nền đá rất là nhiều màu Đấy. có thể nhìn ra xa chúng ta không nhìn rõ được nhưng mà tầm thường quý vị và anh chị nhìn thấy thì thường thường nhất dưới nó sẽ có một cái viên đá nó rất là nhiều màu hoặc là à, thủy tinh hồng đây là cái à, ngón áp út còn à, Minh Toàn nói xin nói thêm là ở đây thì à, khi mà chúng ta muốn à, các vận may đến mình hoặc muốn điều gì đấy thì chúng ta đeo nhân à, bàn tay trái và khi mà chúng ta muốn bài trừ hoặc là muốn uh, hạn chế những người khác làm hại mình hoặc là những điều xấu đến mình là chúng ta đeo tay phải và ở đây thì uh, mình toàn chỉ nói lại mình toàn đeo ngón nhân này là bàn sai này bởi vì là nam tà nữ hữu tức là con trai là tay đeo nhẫn uh, à, cưới tay trái và con gái là đeo tay phải đấy nhưng mà vừa rồi mình toàn thử đeo tay phải nhưng mà hai hôm nay mình tay mình toàn sưng quá mình toàn không tút ra được đấy, nên đành phải đeo tay phải đấy đây quý vị bạn nó sưng quá và để hiểu thêm một số cái vấn đề khác mà nó về nhân hoặc là một số vấn đề hữu ích trong cuộc sống thì rất mong uh, quý vị và anh chị hãy uh, nhấn nút đăng ký kênh để uh, đón xem những cái video mới thú vị hơn hữu ích hơn uh, phục vụ được cho quý vị và các bạn được tốt hơn và đồng thời nếu mà quý vị anh chị và nếu có điều gì thắc mắc thì xin hãy uh, để lại bình luận ở dưới video này thì mình toàn có thể uh, ờ, mình toàn biết thì mình toàn sẽ là uh, tận tình chia sẻ đến uh, quý vị và anh chị uh, rất cảm ơn quý vị và anh chị đã ủng hộ kênh của mình toàn uh, xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những video tiếp theo